một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản cho một chiếc xe cũng nồi đồng cối đá phá không hỏng luôn Máy của chiếc xe này thì siêu bền rồi, siêu bền bỉ rồi Đã được khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam rồi Và đã được khách hàng ở Việt Nam tin dùng rồi Đấy. Và điều đặc biệt nữa là thân vỏ của nó cũng rất là chắc chắn và dày dặn quý vị nhá Tính đến thời điểm này thì chiếc xe này cũng chưa thấy xuất hiện một vết mọt mục nào đâu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 Vỏ của chiếc xe này thì rất là dày dặn là ngồi trong không có một tiếng động luôn quý vị nhá Không bị ồn luôn Gầm thì chắc chắn Và cái thân vỏ của nó có còn đẹp như vậy thì ờ, Sơn nó mới đẹp được quý vị Nước sơn thì chúng ta thấy rất là bóng luôn Rất là trong quý vị nhá để sơn được cái nước sơn đẹp như thế này thì cái thân vỏ của nó đòi hỏi yêu cầu cũng phải rất là đẹp đấy, chúng tôi quay cận cảnh nhá quý vị nhá đây tôi quay đây chéo như này thì chúng ta mới thấy là không có một cái vết gợn nào điều đó chứng tỏ chiếc xe này chưa hề bị đắp ma tít nhiều trên chiếc xe này luôn đấy, à, rất là căng luôn quý vị kiểu dáng thì tính đến thời điểm hiện nay nó vẫn giữ được cái dáng vẻ gì đó nó hút hơn người mua luôn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 không bị nứt vỡ và nó còn rất là khớp khít luôn chính giữa là cái biểu tượng Mazda một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản một cái um, hãng ô tô được rất nhiều người Việt tin dùng luôn Đấy, độ động cơ của chiếc xe này thì siêu bền bỉ rồi có thể nói là siêu bền bỉ và cũng được mệnh danh là nồi đồng cối đá phá không hỏng rồi quý vị nhá đây đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị còn rất là trong luôn ba đợt sốc đây còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị cong vênh gì đâu quý vị nhá đây tuy nhiên chính chủ biển Hà Nội luôn và đây là cái lốp phía trước này đấy cái khoang lốp phía trước đây chúng ta thấy vẫn còn xanh lét luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục nhá và cái lốp này cũng còn rất là dày luôn cái lốp này chúng ta đi phải hai ba năm nữa tôi nghĩ tới việc phải thay lốp và đây là cái mặt la răng của nó mặt la răng đã được la răng là la răng thể thao rồi quý vị nhá Nhìn rất là đẹp tôn cái vẻ khỏe khoắn và thời trang thể thao cho chiếc xe này luôn Đấy, Tôi quay cận cảnh chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi Đây, cái keo phủ bù lê và phía dưới gót cánh cửa nguyên bản của nhà sản xuất từ đầu đây cũng vẫn còn luôn và đây tôi quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn đây nha quý vị nha đây ấy gầm còn sáng trưng xanh lét luôn quý vị nha không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nha gầm đây đấy rất là kỹ cho quý khách hàng luôn đây kể cả là cái khoang lốp phía sau đây là cái gót khoang lốp nơi tôi đang chỉ tay đây Chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay là bị mọt mục đâu quý vị nhá Tất cả vẫn còn xanh lét luôn Và cái lốp phía sau đây vẫn còn khá là dày Với lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa mình nghĩ đến việc phải thay lốp Và đây là cái mặt la răng của nó đây Cũng còn rất là sáng Không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị Đây thật vỏ từ phía sau của nó đây Chiếc xe này rất là trường xe Kiểu dáng cũng còn khá là đẹp chỉ với 128 triệu chỉ đắt hơn một chiếc xe SH nội 150 phân khối một chút thôi màn hình camera lùi đầy đủ hết quý vị nhá đấy, cái đèn hậu phía sau của nó đây đấy, chúng ta thấy cũng còn rất là sáng luôn ba đợt sốc phía sau đây không bị đứt vỡ hay bị xước xác gì đâu và cũng còn rất là khớp khít luôn quý vị nhá đây phía sau bên phụ đây quý vị còn rất là sáng luôn quý vị nhá đây cái gót khoang lốp quả phía sau bên phụ đây cũng còn rất là sáng luôn không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay bị mọt mục gì đâu quý vị nhá đây là cái lốp phía sau bên à, phụ đây quý vị cũng còn sáng dày bịch luôn và bốn quả lốp này đều là lốp Michelin luôn quý vị nhá đi rất là êm và bền mặt la răng của nó đây cũng không có dấu hiệu gì của sự xuất sắc đây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 Đấy thân vỏ đẹp chưa Chỉ với 128 triệu đồng một thương hiệu có thể nói là Rất là bền bỉ luôn Và bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này Để truyền tải đến cho quý khách hàng Đây đi vào cái nội thất bên trong chúng ta thấy cái độ chất của chiếc xe này như thế nào Đấy cái mặt táp lô của nó đây chúng ta thấy vẫn còn sáng trưng tươi sáng Và còn rất là mới luôn quý vị nhá Mặt táp lô của nó đây đã được độ màn hình Android rồi quý vị nhá Đấy, gồm có Google Maps rồi YouTube, Facebook đầy đủ hết tích hợp trên ờ, cái màn hình này Đấy, camera lùi đầy đủ hết và đây là trần của nó đây quý vị trần của nó là trần nỉ nguyên bản sáng trưng không bị sờn xù một chút nào luôn và cái hàng ghế thứ nhất đây đã được chủ nhân người ta may ghế da cao cấp và đã được phối hai màu thời trang cũng khá là hợp với chiếc xe này nó tạo cho chiếc xe này trẻ trung hơn đây và cái mặt à,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 chúng ta thấy cái hàng ghế thứ hai đây ngồi rất là rộng rãi luôn quý vị nhé đấy chúng ta nhìn lòng cánh này sáng trưng luôn quý vị nhé đấy bậc lên xuống còn sáng choang luôn đây cái mặt tắp bì tắp lô tắp bì cửa đây chúng ta thấy đây nhựa của nó còn rất là sần luôn và sáng không bị mòn mờ một chút nào quý vị nhé các cái tay cửa đây rất là sáng luôn kể cả cái phần nhựa phía dưới đây đây cũng còn rất là sáng luôn đây các cái tay cửa đây không bị mòn mờ một chút nào keo chỉ đây quý vị không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu kể cả phần phía dưới này đây cũng còn rất là sáng luôn quý khoang lốp đây đấy chúng ta thấy giới thiệu rất là kỹ cho quý khách hàng luôn đấy, với sau khi xem xong video thì chúng ta có thể nhấc máy để gọi điện cho tôi luôn được rồi Đúng không ạ? Đấy Rất là sáng luôn Cái bi cửa lái đây Đấy cái phần nhựa phía trên của nó đây bi vẫn là bi nỉ nha Phần nhựa phía trên đây Rất là sáng không bị mòn mờ một chút nào đâu Thì cả phần nhựa phía dưới này cũng vậy Keo chỉ của bánh lái đây quý vị Cũng không mất đâu Đây nhựa ấy vẫn còn vàng ươm lên này con ốc này chưa lần mở đâu tem của nhà sản xuất lên đấy các cái chốt cửa đây ấy đây keo chỉ của thanh lái thì không mất một phân keo sợi chỉ là đâu quý vị nhá đấy kể cả là đây cái tắp đi cửa phía sau bên lái đây quý vị đấy rất là sáng luôn đấy keo chỉ của cánh sau bên lái đây quý vị Đấy, cũng không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu hàng ghế thứ hai đây may rất là đẹp và sáng Đấy. bây giờ đến cái cốp sau cốp sau đây ấy ta nhìn thấy lòng cánh là nó sáng chưa nỉ đây vẫn còn sáng tươi mới luôn keo chỉ đây thì không có mất gì cả các lỗ bấm đây vẫn còn tròn xoa đây quý vị nhá các lỗ bấm đây vẫn còn tròn xoa đây các lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe đây quý vị keo chỉ đây đấy hai bên má của nó đây đinh tán đây vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá bên này cũng vậy đấy đinh tán này không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu và đã được chủ nhân đây người ta dán chống ồn rồi quý vị nhá đấy chống ồn rồi đấy quay rất là kỹ cho quý khách hàng rồi và bây giờ đến phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ và đến phần động cơ Mình xin phép quý khách hàng tôi được nổ máy Đây Tắp lô của nó đây chúng ta thấy sáng chưa Tắp đi kia Úi dồi ôi Sáng trưng Sần nguyên Đấy Đây màn hình là màn hình Android nhá Đã tích hợp Youtube, Facebook, Google Maps Định vị dẫn đường đầy đủ hết quý vị nhá Đấy Đây cái mặt à, vô lăng của nó đây Khá là sần đây các cái khóe vô lăng của nó đây Đấy, và đồng hồ tua máy nó chỉ nằm trong vòng từ 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá là đạt chuẩn luôn quý vị nhá Đấy, đây cần số đây các con số các dãy số còn quá là rõ ràng luôn tắp lô tắp đi đây còn rất là tươi luôn quý vị nhá Đấy. Máy đại chất nha quý vị nhá. Đấy và đây chúng ta thấy rằng là đã được ờ, có cả à, camera giám sát hành trình luôn quý vị ạ đầy đủ hết quý vị nhá đây máy đại chất luôn máy đang nổ luôn quý vị nhá máy nổ cực êm luôn và rất là khô ráo luôn quý vị nhá đấy, đấy các cái ốc vẫn còn vàng ươm luôn quý vị này. đấy đây các ốc vẫn còn sáng trưng vàng ươm luôn quý vị máy đang nổ nha máy nổ cực êm đứng gần không nghe tiếng máy nổ luôn quý vị nhá Đấy, máy Mazda là một trong những dòng siêu bền bỉ luôn quý vị răng của nó đây ấy không bị đâm đụng gì đâu các lỗ tròn xoe đây tem của nhà sản xuất đây các lỗ bấm đây cũng còn tròn xoe đây đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị đấy đầy đủ luôn đấy. cụ giảm sóc đây cụ giảm sóc đây keo chỉ của cái cabo đây đấy, vẫn còn nhỉ đẹp luôn quý vị nhá đấy à, keo chỉ đây đấy à, các lỗ tròn xoe này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 Đấy, gọi là đây táp lô của nó đây màn hình android ghế thứ nhất tắp đi cửa bên trước bên phụ đấy tắp đi cửa trước sau bên phụ rất là sáng rất là đẹp luôn hàng ghế thứ hai đây mày rất là cầu kỳ và rộng rãi nha quý vị nhá đấy còn à, bên cánh lái đây đấy phần nhựa của nó đây rất là đẹp luôn quá đẹp luôn tránh sau bên lái đây quý vị nhựa rất là tươi và không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ đâu quý vị nhá hàng ghế thứ hai đây được may rất là cầu kỳ và thể thao vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi tôi đã giới thiệu xong cho quý khách cái sản phẩm là chiếc Mazda 626 tên tư nhân chính chủ Việt Hà Nội với giá bán 128 triệu đã bao gồm rút hồ sơ nhưng chưa có phí vận chuyển